về biên khơi vẫn miên man lời á ơi đi qua cánh đồng rừng núi nơi nào cũng thấy bóng mẹ đi trong phố thì xa hoa nhớ không nguôi lời mẹ ta thả về ôi mẹ của con con đi lên đỉnh núi cao thấy men mang hình anh mẹ con đi xuôi về biên khơi vẫn miên man lời á ơi đi qua cánh đồng rừng núi nơi nào cũng thấy bóng mẹ đi trong phố thì xa hoa nhớ không nguôi lời mẹ 素色素。 我做。